Đối với mẫu này thì các bạn cũng có thể áp dụng tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ và mặt trước có thể trang trí nhiều họa tiết khác cái họa tiết thỏ này ha. Để làm được mẫu túi này ở đây mình sử dụng là len nhung đũa ha. Độ dày của sợi len nhung đũa tầm khoảng 0,8 cho đến 1 cm. Kim móc thì mình sử dụng kim 8.0 mm. Thì cái loại kim 8.0 mm này nó sẽ có độ dày của đầu kim sắp xỉ bằng sợi len ha có thể to hơn một chút cũng được để cho cái phần thân của mình nó được chắc chắn ngoài ra thì còn có thêm kéo cắt len các cái kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc nè hai cái tấm canvas để mình có thể nẹp cho thân túi của mình được cứng cáp ha các bạn có thể chọn size tùy thích một mét xích hai cái khoen đê nè đi đôi với mét xích sẽ có hai càng cua để mình nối hai đầu xích lại một ít gòn để mình có thể nhồi vào phụ kiện trang trí kim khâu len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 thì cái sợi len này nó có cái độ dày khi các bạn móc nó khó thấy mũi móc ta sẽ sử dụng kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi nửa kép đầu tiên sau đó tiếp tục móc 8 mũi nửa kép còn lại ha mũi thứ hai mũi nửa kép thứ ba mũi nửa kép thứ tư mũi nửa kép thứ năm nửa kép thứ năm nè mũi nửa kép thứ sáu mũi nửa kép thứ bảy mũi nửa kép thứ 8 và mũi nửa kép thứ 9 khi có cho mình được chín mũi nửa kép vào cái vòng tròn này rồi thì ta sẽ dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi nửa kép cuối cùng ha sau đó mình sẽ đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên là cái mũi mình đánh dấu đầu tiên nè móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích ta sẽ nắm cái sợi len ngắn của vòng tròn nhỏ mình sẽ gút thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại ta hoàn tất được vòng đầu tiên với chín mũi nửa kép thì chín mũi nửa kép này tạo ra chín chân móc cho vòng móc thứ hai áp dụng cho tất cả các size vòng thứ hai các bạn cũng móc cho mình vào chính chân này mỗi chân là hai mũi nửa kép ha thì chân đầu tiên móc hai mũi nửa kép nè khi các bạn móc cho mình mũi nửa kép đầu tiên thì ta sẽ dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân của nửa kép đầu tiên đó để mình à, phân biệt được mũi đầu tiên và mũi cuối cùng ha móc tiếp mũi nửa kép thứ hai vào cùng một chân móc nè chân thứ hai và các chân còn lại cũng làm tương tự mỗi chân sẽ móc cho mình hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc ha mũi nửa kép thứ hai vào chân thứ hai nè tiếp tục chân thứ ba móc mũi nửa kép đầu tiên mũi nửa kép thứ hai và móc tương tự cho mình cho các chân còn lại ha đến cái chân móc cuối cùng là cái chân mà mình đánh dấu ở đây nè các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra và chân đó cũng móc hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc nửa kép đầu tiên và mũi nửa kép thứ hai kết thúc một vòng thì cũng dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào chân của mũi nửa kép cuối cùng thì khi móc đến cuối vòng để ý cho mình ở cái chân móc cuối cùng nè sát cái chân móc cuối cùng nó sẽ có một cái đường móc này thì đây là cái chân móc của mũi dời kết thúc vòng thứ nhất chứ không phải là chân móc thì ta sẽ không móc vào chân đó nha mà các bạn sẽ di chuyển kim đến chân của mũi nửa kép đầu tiên và mình sẽ móc vào đó một mũi dời để ta có thể kết thúc vòng tháo kim đánh dấu ra móc vào đó một mũi dời ha móc lên một mũi móc xích như vậy là vòng móc thứ hai sẽ hoàn tất và sẽ tạo ra được 18 mũi nửa kép và có 18 chân móc cho vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên là cái chân mình vừa móc mũi dời kết thúc của cái vòng thứ hai á các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi nửa kép vào chân này ha chân mà mình kết thúc mũi dời nè được mũi nửa kép vào chân đầu tiên rồi đánh dấu vào chân đầu tiên ha sau đó tiếp tục chân thứ hai sẽ móc hai mũi nửa kép cùng chân móc một nè và mũi nửa kép thứ hai như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này một nửa kép xen hai nửa kép cùng chân các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha thì ta sẽ có chân kế bên một mũi nửa kép chân kế tiếp sẽ là hai nửa kép cùng chân móc ta có được cụm thứ hai ha tiếp tục cụm thứ ba nè một nửa kép sau đó là hai nửa kép cùng chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì sau khi đã hoàn tất được đến cuối vòng chân móc cuối cùng các bạn cũng móc cho mình hai mũi nửa kép tức nó là cái cụm cuối cùng của mình rồi ha các bạn cũng đánh dấu vào cái chân của mũi nửa kép cuối cùng nè sau đó cũng đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc vào một mũi dời móc lên một mũi móc xích vòng móc thứ ba hoàn tất và ta cũng tăng lên được 9 mũi móc ha ta sẽ có tổng cộng là 27 chân móc vòng móc thứ tư thì mình sẽ dựa vào tấm canvas mà các bạn sử dụng những bạn nào mà muốn tăng giảm size thì mình có thể đo với tấm canvas ha đối với mẫu này mình sẽ sử dụng tấm canvas với đường kính là 13 cm các bạn có thể cắt cái tấm canvas theo cái đường kính mà các bạn mong muốn ha ở đây có một tấm size to hơn nè thì cái việc cắt canvas này cũng đơn giản sử dụng kéo và mình sẽ cắt một hai khoảng vào cái vòng mà mình cần xác định trước nè sau đó từ đây mình sẽ cắt theo một đường vòng tròn và cắt sát mép của cái vòng tròn ha các bạn sẽ cắt tương tự cho mình cho đến hết vòng thì mình sẽ ra được một cái tấm canvas có cái đường kính như thế này và đường kính của tấm canvas mình sử dụng ở đây sẽ là 13 cm khi đo vào ha ta sẽ cắt hai tấm canvas với cái đường kính bằng nhau sau đó mình sẽ móc cái phần à, móc len nó bằng với lại cái tấm canvas là được thì công thức móc và móc thứ tư nó sẽ dựa vào vòng móc thứ ba vòng móc thứ ba của mình có một nửa kép xen hai nửa kép cùng chân đây là cái cụm của vòng thứ ba nè thì vòng thứ tư mình sẽ tăng cái số mũi nửa kép một chân lên hai mũi hoặc là mũi đơn lên hai mũi ha những bạn nào mà sử dụng mũi nửa kép thì là móc cho mình hai mũi nửa kép mỗi chân còn những bạn nào mà sử dụng mũi đơn sẽ móc hai mũi đơn mỗi chân chân đầu tiên một mũi đơn nè lưu ý đánh dấu vào chân đầu tiên ha tiếp tục chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn các bạn cũng có thể sử dụng mũi nửa kép tùy vào đường kính của tấm canvas ha khi có được hai mũi móc đơn vào hai chân móc nó nhiều hơn cái hàng phía dưới một mũi rồi nè thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi đơn cùng chân một nè và mũi đơn thứ hai như vậy là hàng này mình sẽ có cái cụm móc như thế này hai mũi đơn mỗi chân xen hai mũi đơn cùng chân các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha những bạn nào mà móc mũi nửa kép thì thay mũi nửa kép vào ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng hai chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân sau đó móc tương tự cho đến hết vòng ta được cụm thứ hai nè tương tự cho mình cho đến hết vòng ha khi đã móc đến cuối vòng thì cái cụm cuối cùng nó cũng nằm ở cái chân móc ta đánh dấu cuối cùng này thì chân cuối cùng này cũng móc hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng ha ta hoàn tất được vòng móc thứ tư đánh dấu cho mình vào chân mũi đơn cuối cùng sau đó cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng móc lên một xích như vậy khi vòng móc thứ tư mình sử dụng mũi đơn để móc nè cái chiều cao của mũi đơn nó ngắn hơn mũi nửa kép khi mình đưa cái canvas có đường kính 13 vào trong cái tấm len thì nó sẽ nằm ôm gọn vào trong cái tấm len ha đối với những bạn mà móc với kích thước to hơn á thì các bạn sử dụng vòng thứ tư này móc mũi nửa kép cùng với các cái hàng à, đầu tiên ha sau đó mình sẽ tăng cái số mũi mỗi chân lên từng hàng móc là một mũi ví dụ như hàng này là hai mũi nè xen hai cùng chân thì hàng kế tiếp sẽ là 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân kế tiếp nữa sẽ là 4 mũi mỗi chân và các cái hàng móc của mình cũng xen kẽ là hai mũi cùng chân móc ha cứ móc tăng như thế này cho đến khi cái vòng tròn của mình nó đạt được cái đường kính mà các bạn mong muốn và cũng bằng với cái tấm canvas là được ha bây giờ mình sẽ móc cái phần thân hông thì để ý ở cái phần thân hông của mình nè mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc một đường móc nằm ở bên trên và một đường móc nằm ở bên dưới đây hai đường móc như thế này ha thì tất cả các cái mũi móc của vòng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào cái đường móc nằm ở bên trên như thế này thì tương tự chân đầu tiên là chân mình móc mũi dời kết thúc nè các bạn cũng móc cho mình vào cái đường móc nằm bên trên một mũi móc đơn tiếp tục chân thứ hai và các chân còn lại cũng làm tương tự mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường móc nằm bên trên ha tức là nằm sát với cái kim móc á móc tương tự cho đến hết vòng Sau khi đã móc hoàn tất được vòng thì các bạn cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời tiếp tục móc lên một mũi móc xích đây lúc này cái phần thân của mình nó sẽ có được một cái độ sâu như thế này thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một vòng móc nữa để nó đạt được cái độ sâu hơn ha lúc này ở hàng móc thứ hai á mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường bên trong nữa mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho đến cuối vòng ta có thể tăng được cái độ rộng của phần thân túi ha sau khi đã móc đến cuối vòng thì cái phần thân của mình nó sẽ có được một cái độ sâu như thế này hai tấm ghép lại nó sẽ có cái độ sâu gấp đôi ha thì kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len đây là cái độ sâu của phần thân túi khi mình đặt cái tấm canvas vào bên trong nó sẽ nằm gọn ở bên trong của phần à, túi len nè bây giờ mình sẽ tiến hành khâu lại cái tấm canvas này với cái thân túi lúc này mình sẽ tiến hành cắt len thì khi cắt len các bạn sẽ cắt cho mình có cái sợi len chừa ra tầm khoảng hai vòng hai vòng của thân túi nha sau đó cắt len nè kéo cái sợi len qua mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ kim khâu vào trong cái sợi len lúc này sợi len của mình nó đang nằm ở cái hàng ngoài cùng của thân túi các bạn sẽ đâm kim cho mình dời kim xuống cái vòng móc của cái phần đáy á mình sẽ dời kim theo cái hướng cùng chiều nha đâm lại vào cái chân mà mình móc mũi dời kết thúc nè sau đó luồn kim xuống phía dưới và làm sao cho kim của mình nó nằm ở bên dưới đáy nằm ở bên dưới cái đường ngoài cùng của cái phần mà mình móc bốn hàng ở đáy luôn nha đây ta sẽ khâu các cái chân móc sát cái viền của đường móc này nhé thì khi khâu nè các bạn sẽ đâm kim cho mình liên tiếp vào các cái chân móc của cái phần mặt len vào chân kế bên và một cái khoảng trống của cái tấm canvas là cái khoảng trống tương ứng nha chứ nó không cần phải từng khoảng trống đâu và khoảng trống tương ứng với cái mũi len đó là được sau đó mình tiếp tục đưa kim vào cái khoảng trống mà khoảng đó song song với cái chân móc thứ hai của cái phần mặt len ha nó có thể cách nhau là hai hoặc là ba khoảng trống của cái tấm canvas biển làm sao nó song song với cái chân móc phía ngoài là được ha đây là mặt trong của tấm canvas thì các bạn sẽ khâu lần lượt cho mình vào các cái khoảng trống tương ứng với cái chân móc ở mặt len là được ha khâu tương tự cho mình cho đến hết chân móc ở phía ngoài thì mình cứ đâm kim vào các chân móc liên tiếp còn khoảng trống ở canvas thì đâm kim vào khoảng trống song song là được khi mình đã khâu hoàn tất được canvas vào trong cái tấm len rồi những bạn nào mà muốn sạch ờ, cho cái phần thân túi của mình thì có thể khâu lót vào bên trong ha còn sợi dây dài này nè một tấm các bạn sẽ khâu cho mình cho đến hết cái vòng canvas rồi khâu lót và cắt len thì mình sẽ hoàn tất được tấm đầu tiên tấm còn lại thì sợi len nó sẽ dài hơn lúc này khi khâu vào xong các bạn sẽ đưa kim lại về vị trí cũ cho mình Luôn kim vào các cái đường à, tương ứng đây ta sẽ được cái tấm thứ hai như thế này tấm đầu tiên thì lưu ý cắt len ra nha bây giờ mình sẽ khâu hai mặt lại với nhau các bạn sẽ khâu cho mình vào hai chân móc song song và tương ứng với nhau hai cái chân móc đó mình sẽ khâu hai lần sau đó mình sẽ tiến hành gắn thêm một cái khoen d ở đây thì khoen d các bạn sẽ khâu cho mình vào hai cái thân chân móc của cái chân móc mà mình khâu đầu tiên ha khâu làm sao cho kính một đường của khoen d là được mỗi thân chân móc này các bạn móc khâu cho mình 3 mũi nè sau đó mình dời vào cái đường khâu nằm chính giữa khâu thêm một mũi và tiếp tục cái tấm còn lại mình cũng khâu ba đường ha để có thể giữ cố định được cái khoen đê ở đây sau khi mình đã khâu hoàn tất được khoen đê vào rồi thì tiếp tục các bạn sẽ di chuyển kim cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa và lúc này mình sẽ khâu vào hai chân móc tương ứng với nhau của hai mặt đâm kim vào cái thân bên này và thân bên kia hai chân móc song song với nhau khâu lại tiếp tục nè hai chân móc song song kế tiếp kéo lên khâu tương tự cho mình và các bạn sẽ chia cho mình cái tấm canvas này làm 3 phần mình sẽ khâu 2 phần 3 còn 1 phần 3 còn lại để làm miệng túi khâu cho đến 2 phần 3 ha khâu đến cái chân móc 2 phần 3 thì tiếp tục gắn cho mình cái khoen đê còn lại và mình cũng đâm vào hai cái chân móc song song với hai cái đường mà mình khâu đó nha khâu hoàn tất rồi thì dùng kim và giấu cái sợi len này vào trong các cái chân móc Như vậy là mình đã hoàn thành được cái phần thân túi. Để chắc chắn thì các bạn có thể khâu cho mình dây kéo hoặc là cài nút cho phần miệng túi tiếp tục ở cái mép xích các bạn sẽ gắn cho mình hai cái càng cua vào hai đầu của xích và mình sẽ gắn càng cua vào hai bên khoen đê ta sẽ hoàn tất được cái sợi dây sợi dây này các bạn có thể đeo chéo hoặc là đeo một bên vai cũng được ha tùy vào cách mà các bạn sử dụng bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái họa tiết trang trí ở thân trước đầu tiên thì đối với phần tay các bạn sẽ tạo cho mình một nút từ nút này mình sẽ móc lên 7 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 và 7 khi có được 7 mũi rồi nè lúc này cái chiều cao của dây xích này khi mà mình ướm vào trong thân túi nó sẽ bằng một nửa hoặc là hơn một nửa so với đường kính ha thì từ đây tiếp tục móc lên cho mình một mũi xích và đâm kim vào chân thứ bảy móc một mũi móc đơn lúc này mình làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối cùng mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi đã móc được đến chân cuối cùng rồi thì mình sẽ có được một cái lòng tay bên trong móc lên một xích kéo và cắt len tiếp tục là viền của phần tay thì viền của phần tay thay màu cho mình đưa cái sợi len này ra phía sau mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc xích mà mình móc mũi đơn đầu tiên đây là cái chân mũi móc xích chưa một đoạn len vừa đủ dài đưa ra phía sau kéo len qua chân móc và lên một xích móc vào chân đó một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đó rồi thì tiếp tục chân của mũi móc đơn ta móc vào chân đó nè là chân bên này móc hai mũi móc đơn cùng chân móc khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc nha để ta cắt len không phải giấu len nhiều ta được cái phần đáy của tay rồi thì di chuyển kim đến phần thân bên này mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc đến đâu mà thấy sẽ len thừa các bạn cũng móc dấu vào trong mũi móc luôn việc này nó sẽ giúp cho khi ta cắt len không phải dấu len nhiều đâu ha khi móc được đến cái chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng này nè móc cho mình vào đây vào cái thân của mũi móc đơn cuối cùng nha móc vào 4 mũi móc đơn một nè mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư ta tạo được cái đỉnh của tay rồi thì di chuyển kim đến các chân bên này mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn móc cho mình cho đến hết khi đã móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng là cái chân đầu tiên ta móc móc vào một mũi móc đơn sau đó móc vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu cái tay này vào trong thân của túi ha và phần tay của mình khi mà mình khâu vào trong thân túi nó sẽ nằm ở phía trên miệng túi ha đây nằm chết lên khoảng 2 phần 3 như thế này tiếp tục mình sẽ hướng dẫn mắt ha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 có được 5 mũi xích rồi móc lên một mũi xích tiếp tục móc vào chân thứ năm và các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn ha chân thứ ba nè chân thứ tư đối với cái chân thứ năm móc cho mình 4 mũi móc đơn vào cùng một chân móc 1 2 3 và 4 sau đó ta quay ngược và móc vào các cái chân móc đối diện này mỗi chân làm một mũi móc đơn khi đã móc được 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp thì đối với cái chân cuối cùng nè ban đầu mình móc một mũi rồi tiếp tục móc cho mình 3 mũi vào cùng chân móc nữa hai nè và 3 kết thúc móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời móc lên một xích vòng thứ hai chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân thứ hai móc một mũi móc đơn chân thứ ba móc một mũi móc đơn và chân thứ tư một mũi móc đơn đến cái chân móc thứ năm là cái chân móc đầu tiên của bốn mũi móc vào cùng chân móc thì chân móc đó móc hai mũi móc đơn và làm tương tự cho mình ba chân còn lại ha chân kế tiếp hai mũi đơn nè chân kế bên hai mũi đơn và chân thứ tư là chân cuối cùng móc hai mũi đơn như vậy là ở đây mình sẽ có được bốn chân móc có hai mũi móc đơn vào cùng chân ha ở phía dưới này có 3 mũi mỗi chân nè thì cái này các bạn cũng móc cho mình 3 mũi mỗi chân chân kế tiếp sẽ là 3 mũi móc vào cùng chân móc mỗi chân móc 2 mũi móc đơn chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn chân thứ ba tương tự 2 mũi móc đơn như vậy là mình đã tăng lên được 4 mũi cho cái đầu này luôn kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn móc một mũi dời đây ta sẽ có được cái vòng như thế này thì tiếp tục vòng kế tiếp móc lên một xích chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp theo ba chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của hai mũi ta móc vào cùng chân móc ở phía dưới nè thì chân đầu tiên đó móc một mũi móc đơn chân kế tiếp hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là hai mũi ta móc vào cùng chân móc mình sẽ tăng lên được một mũi ở phía trên tạo ra cụm một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân ha móc tương tự cho đến khi mình được bốn cụm liên tiếp cụm thứ hai nè một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc tiếp tục cụm thứ ba một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc và cụm thứ tư là cụm cuối cùng nè một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc thì chân móc cuối cùng cũng là cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân móc cuối cùng ở phía dưới ha tiếp theo nè ba chân kế tiếp sẽ là ba chân đối diện với cái chân à, bên phía dưới á mỗi chân móc một mũi móc đơn ba mũi rồi ha chân kế tiếp sẽ là cái chân đầu tiên của hai mũi móc vào cùng chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình ba cụm tương tự như đầu này tức là một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc ha cụm đầu tiên nè tiếp tục cụm thứ hai hai móc đơn cùng chân móc và cụm thứ ba một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời như vậy là ba vòng móc này khi ta ướm vào trong thân túi nó đã đạt được một cái độ rộng vừa phải cho cái phần thân túi rồi thì bây giờ mình sẽ tạo mi ha thì khi tạo mi này móc lên cho mình hai mũi móc xích chân đầu tiên móc một mũi kép đơn chân thứ hai cũng tương tự một mũi kép đơn chân thứ ba một mũi kép đơn tiếp tục mũi kép đơn vào chân thứ tư chân thứ năm một mũi kép đơn chân thứ sáu chân móc thứ bảy chân móc thứ 8 một mũi kép đơn chân móc thứ 9 một mũi kép đơn thì ở đây mình sẽ móc được 9 mũi kép đơn liên tiếp ha cái mũi kép đơn thứ 9 nó nằm ở cái cụm đầu tiên mũi kép đơn đầu tiên nằm ở cụm ờ, cuối cùng bên này thì nó sẽ nằm trong khoảng cách 9 mũi ha móc lên hai xích sau đó đâm kim vào chân của cái mũi thứ 9 á móc một mũi dời lên một xích kéo và cắt len ta hoàn tất được cái mắt như thế này khi các bạn khâu hoàn tất vào trong cái thân túi á, thì các bạn dỡ cho mình cái phần mi lên trên cho cái phần mi của mình nó được uh, sống động hơn ha tiếp tục mắt còn lại cũng làm tương tự cho mình giống như cái mắt này và mình uh, sẽ gắn đối xứng vào trong thân túi bây giờ tiếp tục mình sẽ móc cái phần mũi phần mũi tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn sau đó lên một xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn 1 2 3 4 5 và 6 khi có được 6 mũi móc đơn nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân mũi đơn đầu tiên một mũi dời móc lên một mũi móc xích vòng này có 6 mũi tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai thì vòng thứ hai chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta có được một cụm như thế này móc tương tự cụm này cho mình cho đến hết mình sẽ có cụm thứ hai nè một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc cụm thứ ba một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc như vậy là vòng này mình sẽ tăng lên được 3 mũi ha kết thúc là ở gần đây nó có một đường móc nó không phải là chân móc ha mà các bạn đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích vòng thứ ba sẽ dựa vào vòng thứ hai vòng thứ hai một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân thì vòng thứ ba sẽ tăng số mũi móc đơn này lên một chân tức là ta sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc thì như vậy mình sẽ có được cụm móc hai mũi đơn mỗi chân xen hai mũi đơn cùng chân ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa và các phần móc kế tiếp nó cũng tăng dần cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi nè ví dụ như hàng này là hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì vòng kế tiếp sẽ là ba mũi mỗi chân xen hai cùng chân ha và móc thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái phần mũi có được cái độ cao nhất định ở đây mình sẽ móc 6 hàng móc cho phần mũi có độ cao thì lúc này cái độ rộng của cái phần mũi khi mà mình ướm vào trong thân túi á và đưa cái phần mắt vào nè thì phần mũi của mình nó sẽ nằm gọn ở phía dưới mắt như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành à, cắt len khi cắt len thì cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân túi tiếp tục sẽ là cái phần mũi hồng ở phía trên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn từ đây móc lên 3 mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 4 mũi kép đơn kép đơn đầu tiên mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư có được 4 mũi kép đơn rồi móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào vòng tròn ta tạo đầu tiên đó móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len ta sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài cuốc cái sợi len ngắn ở phía sau thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè giấu sợi len ngắn vào trong mũi móc sau đó sử dụng đoạn len dài để mình khâu gân mũi cũng như là miệng ha khi đã hoàn tất được các cái họa tiết rồi nè thì các bạn sẽ tiến hành dùng kim khâu hoặc là keo nến mình sẽ gắn các cái họa tiết trang trí vào trong thân túi đối với phần mũi thì khi các bạn khâu vào á nhét cho mình một ít gòn vào bên trong thân mũi để thân mũi của mình nó được nhô cứng kép hơn ha và cũng có thể móc cho mình thêm một cái kẹp tóc nhỏ ở đây mình trang trí cho phần tay của mình thêm xinh xắn hơn cái phần miệng túi các bạn có thể để bao lì xì hoặc là điện thoại hoặc là một số phụ kiện nhỏ vào bên trong ha ta cũng có thể may dây khóa kéo hoặc là nút để cài lại như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo hình con thỏ xinh xắn như thế này các bạn cũng có thể tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha khi thực hiện mà không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn thành công